trưởng lão Thích Thông Lạc. Đường về xứ Phật, tập 7, tác giả, trưởng lão Thích Thông Lạc. Nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh sẽ tràn ngập trái đất. Câu hỏi của Liễu Nghĩa Hỏi kính thưa Thầy, nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì trên trái đất này gà, vịt, bò, chó, ngựa, cá, tôm và tất cả loài động vật khác sẽ sinh sôi nảy nở chặt đất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 thì chúng sanh phải chịu mọi sự khổ đau sinh ra. Đó là nhân ác, là những hành động ác của mọi người. Chính những hành động ác đó tạo ra nghiệp quả khổ, và nghiệp quả khổ này chiêu cảm tương ứng liền sanh ra tất cả loài chúng sanh để trả quả giết hại do mọi người tạo tác bằng cách để cho chúng sanh khác giết chúng ta ăn thịt trở lại. Nếu chúng ta không giết hại và không ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh không sanh ra, đó là nhân quả thiện.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 muốn làm người rất là khó, phải trả hết nợ máu xương này, rồi mới được đi tái sanh làm người trở lại.